Nhà tao trồng rất là nhiều vụ sen Đầu mùa thì không sao Mà cuối mùa thì mất rất là nhiều Thôi tao không nói nhiều với bốn thằng này nữa Đọc tên biệt danh Tên bố tên mẹ ở đây cho tao Từ thằng nhỏ đến thằng lớn Bắt đầu từ thằng nhỏ Thằng này đọc đi Tiến ạ Cái gì Tiến Lùi xong Tiến ạ <laughs> Tên mất thời gian thế nhỉ Thế họ tên bố Họ tên bố là lùi sang phải ạ Nani này chắc họ tên mẹ mày là lùi sang trái à? Dạ không ạ. Mẹ cháu là lùi tại chỗ ạ. Tôi chả thấy đời nhà ai mà tên lại tên lùi tại chỗ bao giờ. Cháu không dám nói dối đâu ạ. Cái thằng áo đen tiếp theo đi. Tên gì? Tiên ạ. Cái gì Tiên? Lùi đầu tiên ạ. À. Lùi đầu tiên ạ. Họ tên bố. Lùi sang phải ạ. À tên quen quen đấy nhỉ <laughs> Bố mày có biết chú không cháu? Chắc là không đâu ạ Thế là Thế tên mẹ? Lùi tại chỗ ạ Ồ <laughs> Thế mày với thằng này là anh em ruột à? Vâng ạ Thế mà không nói từ đầu đi Tôn thời gian Thôi thằng tiếp theo Dạ Nguyễn Trường Sơn ạ Biệt danh là Sơn Tường ạ Cái gì? Sơn cái gì? À, dạ không ạ Thế thôi chú thích sơn gì thì chú sơn à. thằng cuối cùng họ tên dạ dạ thưa, thưa, thưa chú là nguyễn nguyễn à, tên nguyễn nguyễn nguyễn ô oh. thằng tên hay nhỉ tên đệm họ lại có mỗi chữ là nguyễn không không không không, không phải ôi giời, cái thằng này hóa ra nói lắp à thế thì nguyễn gì đọc mau để chú ghi Nguyễn Nguyễn Nguyễn Ngọc Ngọc Ngọc Nguyễn Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc <coughs> Nguyễn Ngọc à, Hèm tên này tên hay nhỉ tên này tên Hèm không không không phải Nguyễn Nguyễn Nguyễn Ngọc Ngọc Quân cảm ơn cảm ơn Nguyễn Ngọc Quân chàng này đường anh nói khó khăn thế nhỉ chú chú chú chú hỏi hỏi hỏi mày mày mày mày nhà mày có bị lắp lắp gia truyền không không không không không ạ bố mày không bị lắp à không không không không ạ mẹ mày không bị lắp à không không không không ạ à thế là mày bị lắp bẩm sinh à cũng cũng cũng cũng không không không ạ thế sao mày lại bị nói lắp cho cho cho tập, tập, tập, tập luyện ạ <laughs> Tao hỏi chúng mày là ai cho chúng mày hái sen nhà tao Dạ bọn cháu xin vợ chú ạ Ui giời Tao tưởng chúng mày hái trộm Chứ còn xin vợ chú rồi thì thôi về đi Không sao Ôi thôi chết rồi Mình làm chó gì có vợ nhỉ Mình làm chó gì có vợ nhỉ mấy thằng kia đứng lại chạy đi chúng mày ơi mấy thằng kia chúng mày có đứng lại không <laughs> chú ơi bọn cháu chưa rồi lần sau bọn cháu không dám hái sen nữa đâu <laughs>